là hôm nay uh, hôm nay cả lớp chúng ta sẽ học chèn các đối tượng ra văn bản chèn các đối tượng ra văn bản đây uh, ờ, đầu tiên này chúng ta thấy là chúng ta phải vào đây kiểm tra xem là uh, cỡ của tờ giấy của chúng ta là bao nhiêu A4 ta chuyển về A4 nha chuyển về A4 này phần tiếp theo là chúng ta vào insert rồi chúng ta phải insert nhá vào cái tab insert thì chúng ta thấy là ở đây có table có picture có online picture có save rồi có rất nhiều thứ khác nữa thì chúng ta lần lượt chúng ta làm quen với nó table thì các em biết rồi chúng ta chọn bảng bao nhiêu cột bao nhiêu hàng chúng ta chọn vào đây đó các em chú ý nhá ở ờ, trong bảng bây giờ thầy muốn ờ, thầy đầu tiên thầy chọn là có hai cột một hàng thì bây giờ thầy muốn thêm hàng nữa thì thầy ấn tab đó, à, nó thêm nhá đấy là nó đây là chúng ta thêm thủ công thêm bằng tay còn thêm ban đầu thì chúng ta chọn thì chúng ta chọn luôn ở đây là bao nhiêu cũng được đấy các nhớ chưa rồi nha tiếp theo này để chia cái cột ra làm đôi thì các em bôi đen cho thầy cái cột bằng cách đưa chuột nó vào bên ờ, trên đây mũi tên nó màu đen trở xuống hoặc vào đây Đấy, thầy muốn chia đôi ra thì thầy chọn vào đây được chưa chọn vào cột nhá sau đó thì chúng ta chọn chúng ta chọn là insert column Đấy Insert circle to the left tức là bên trái của cái cột đang chọn đấy thầy được thêm được là thành ba cột rồi chúng ta muốn chèn bên phải thì chúng ta chèn insert column to right bên phải đúng không lại thêm rồi chúng ta muốn chèn thêm tiếp theo chúng ta muốn chèn thêm ờ, hàm phía trên hoặc là hàm phía dưới hoặc là một ô chúng ta chọn chỗ này nhá các bạn chú ý như thế thì bây giờ chúng ta sẽ thử tiêu đều cột thì chúng ta gọi là số thứ tự Đấy, họ và tên ở các em ờ, biết cách truyền bảng nhá bảng chúng ta đã làm ở bài trước rồi nhưng bây giờ thầy muốn nâng cao lên họ và tên Đấy. quê rồi à, năm sinh đấy thì chúng ta chèn cái bảng ra như vậy bây giờ các em muốn đưa cái tiêu đề ờ, họ tên quê quán năm sinh ra giữa thì ờ, rất đơn giản thôi hôm trước thầy đã dạy chúng ta làm style rồi đúng không hoặc là chúng ta về hôm với tiêu đề chúng ta bôi đen các ô này chúng ta đưa vào giữa thì những vị trí này nó sẽ chèn ra giữa chúng ta Đấy, cho đẹp đúng không rồi chúng ta muốn màu của cái nền của nó có màu xanh hay là màu đỏ vân vân thì chúng ta chọn này Đấy, trang trí cho nó lớp nhớ chưa nhưng mà màu đỏ thì chữ phải màu khác thì để cho nó nổi bật lên rồi chúng ta lại cho màu chữ khác em có thể cho chữ màu cho chữ màu vàng nhưng mà nền đã phải thay lại đấy thì lại cho màu đó ờ, nhưng mà màn hình máy chiếu này nó bị uh, sai màu với máy tính vì máy chiếu cái trên kia nó mất nhiều năm rồi thế là nó sẽ bị mờ đấy các bạn chú ý nhá nó phải tương phản màu nền và màu chữ rồi thầy đưa về màu trắng thầy đưa về màu trắng nha rồi chữ thì thầy lại đưa về màu đậm đấy thao tác cái đấy cho cho nó chuẩn đúng không rồi bây giờ thầy muốn lại uh, cho từ ô này mà số thứ tự hay là họ tên thầy muốn chia làm đôi chia làm đôi thì thầy bôi từ ô thứ hai các lớp chú ý nhá ô thứ hai thầy giả sử như thế thì thầy sẽ chọn như này thầy chọn đây nó ờ, mất cái tính năng ờ, mất cái tính năng ờ, trẻ ô bây giờ ta thử xem nhé không được đúng không rồi thì bây giờ ta làm này ô này các bạn trẻ cho thời làm đôi đấy trẻ làm đôi thì nó thành hai cột đấy xong lại đây lại lấy tiếp rồi thôi đành với thế vậy đúng không Đấy, trẻ làm đôi ra nhé Ở trẻ làm đôi thì tiếng Anh là split cell Đấy. Bạn nhớ thế cho thầy Đấy. Nhớ chưa? Đấy là thầy nói là trẻ làm đôi Bây giờ ta trộn lại Chẳng hạn bây giờ thầy có một cái ô này à, Một cái ô, ô đây Thầy uh, tăng lên để tăng lên nhá Đấy. thì nó trẻ nó trẻ nó đẩy những cái kia xuống vì vậy ta chỉ làm được từng ô một Đấy, ô đây nhá rồi để trộn lại bây giờ nhá chúng ta muốn trộn ô chúng ta lại bôi đen hai ô này rồi chúng ta chọn measure cell là trộn vào các lớp nhớ chưa là trộn vào đấy thế lại hòa là vào là một trẻ là split còn trộn là measure measure là nó trộn vào đấy, cả lớp nhớ ghi tiếng anh vào nhá ghi thế để chúng ta nhớ là cái nghĩa của nó là gì nào bây giờ cả lớp chú ý cho thầy split cell là tách ô hay là chia là bộ chia ô thành thành nhiều phần đấy thầy làm ba ô thì thầy chọn ba ô là ba cột đây trên bảng đấy, thầy muốn trộn vào thì thầy lại gì thầy muốn trộn hai ô này là một thì thầy lại chọn measure cell rồi ok rồi muốn border để cả lớp chú ý cho thầy muốn hiện đường viền của bảng và ô thì chúng ta có ở đây có này tất cả các chỗ nha các em nhìn vào này bottom border là phía đáy là không có top border left border right border no border on border outside border inside border Đấy, rất là nhiều thứ chúng ta có thể làm còn đây là kẻ đường chéo vân vân Đấy, thao tác với bảng nó như vậy rồi chúng ta chọn ôm con border rồi bây giờ cả lớp ghi cho thầy biết để tạo các đường viền có độ dày khác nhau thì chúng ta chọn cho thầy nhấp chuột phải vào phía góc phía trên khi chọn cả bảng sau đó chúng ta chọn cho thầy format table Đấy, chọn vào nhé table property phần cuối Đấy. thì ở đây chúng ta nhìn thấy này table của cả tất cả row là hàng column là cột cell là ô ô text là văn bản Đấy thì chúng ta nhìn vào từng cái đây phần đây là cái phần độ dày của cột phần đây là căn chỉnh bên trái căn chỉnh bên phải giữa phải vân vân thì đây là border tức là nó sẽ điều chỉnh cái bảng cho chúng ta border and shading ở phần dưới đây các bạn nhấp vào chỗ này nhé thầy nhấp vào đây thì thầy sẽ chọn đường viền của nó là những kiểu người ta cho trước như sau nét chấm nét đất Đấy, nét chấm nét đất rồi đường viền có chiều à, hai uh, đường gạch cạnh nhau ba đường gạch cạnh nhau còn đây là chiều dày của bạn chiều dày của bạn Đấy, đôi khi ta lại thích làm những cái nó khác người chẳng hạn như này các bạn chọn vào đây các bạn chọn từng cái một màu là chúng ta chọn vào đây color ví dụ chúng ta muốn chọn màu khác thì ta chọn này Đấy. chọn màu nhá rồi bây giờ các bạn cứ hiểu nghĩa tiếng Anh là các bạn làm được hết chẳng qua cái phần mềm đó là của nước ngoài thế bây giờ có phần mềm nó viết bằng tiếng Việt thì chúng ta cũng nhìn thấy thấy luôn đúng không rồi bây giờ các em ghi cho thầy nhá border có nghĩa là đường viền một nghĩa rộng nữa là biên giới tức là biên giới giữa các nước với nhau người ta sử dụng từ border hoặc là tiếp xúc với nhau border on tức là tiếp xúc Đó. setting ở đây là đặt đặt non có nghĩa là không box là hộp ôn nghĩa là cả hộp cả viền cả trong cả ngoài gót là lưới khát trầm là do chúng ta cứ cắt thầm có nghĩa là tùy ý nhá còn style là kiểu dày của đường viền nét uh, chấm nét dày vân vân thì các em nhìn ở trong bảng style ở ờ, nét gạch, gạch đôi vân vân gạch ba vân vân ở đây đấy còn page border thì là cả cái trang border để chúng ta có những cái mục chọn đây tức là border này mà border ở đây là border cho cả cái trang uh, setting có nghĩa là chúng ta hiểu đây là cái uh, phần bóng bóng đổ vân vân đây là cái bóng của nó đấy các bạn cho nó một cái phần trăm nhỏ thì nó cái cái bảng của chúng ta nó sẽ có màu đen đấy màu đen và cả lớp vào đây em sao đi đúng giờ nhá đi muộn là thầy không đồng ý đâu nhá đi muộn là nghỉ ở ngoài đấy đấy thì uh, các bạn ghi nó vào để cho về nhà ta có quên ta cũng hiểu nhá cả lớp ghi cho thầy đây là kiểu dáng của bảng thì gồm có table này row column cell row là hàng column là cột cell là ô Đấy. thì các em muốn cái form chữ mà mình đánh nó chui vào trong giữa thì các bạn chọn center thì khi mà chúng ta nhập chữ nó sẽ nhảy vào giữa ô khi mà chúng ta chọn top có nghĩa là phía đỉnh của ô thì các bạn nhập chữ nó sẽ chạy lên đỉnh các lớp hiểu ý thầy không nghĩa là ta đặt trước cho cái bảng này là những cái ô nằm ở trong bảng ta đặt center thì ta nhập cái chữ vào nó sẽ cắt giữa chúng ta nhớ chưa nào cả lớp không hiểu à hiểu chưa bottom đặt vào đây thì các ô đang nhập chữ nó sẽ nó sẽ thấp xuống cả lớp hiểu hiểu không rồi nhá đây ví dụ thầy đặt bottom nhá và thầy đánh chữ vào đây đấy chẳng hạn thầy kéo rộng ô ra nó xuống dưới đúng không rồi bây giờ các em nhìn lại này bây giờ mà thầy uh, Ờ, cho nó center đấy thì chữ nó ra giữa đúng chưa đúng không mỗi thế thôi mà không hiểu thì nói một lần là phải hiểu toàn sinh viên đại học phải thông minh rồi top là nó nhảy lên gì đỉnh nhớ chưa đấy nó lên đỉnh chưa đây cái chữ mà thầy nhập vào nó chạy lên đỉnh đây có nghĩa là cái ô đấy để cho chúng ta nó đặt chúng ta đặt để cho nó trang trí cho nó đúng các em thích nó trên thì nó trên mà thích nó dưới nó dưới thích giữa thì nó giữa cả lớp nhớ chưa dạ. Đấy. ta đưa về giữa nhá Đấy, bảng của chúng ta phải làm cho nó tốt như thế rồi chúng ta tiếp tục thầy bỏ border thì bỏ cái ờ, setting đi nhé bỏ nó đi không muốn nó màu nó xấu quá cho style là xóa đây clear là xóa đi đấy thì nó trở về là không có setting, đúng không đó thầy nói kỹ cái bài bản này để các em trình bày cho nó dễ Đó, à, bây giờ chia cái bảng chia cột năm sinh ra làm đôi thì các em chọn gì insert nha chọn bên trái bên phải tùy các em bên phải đi đấy lập tức nó cái cột đấy lại thêm một cột nữa thêm một cột nữa rồi thầy muốn uh, chia cái ô này ra làm đôi thì thầy chọn split cell thầy chia làm đôi là lập tức nó làm đôi đó các em thao tác đi tao đang chờ đúng nha không có chia đôi á phải chọn ô chứ bây giờ thì chọn ô này nhá con trò đang nhấp nháy ở ô này thì chọn nhấp chuột phải thầy chọn split cell đấy đấy thì chia được, được làm đôi đúng không các em chia các em sẽ làm được như vậy Rồi bây giờ cả lớp làm cho thầy một cái bảng sau nhá Nào bài tập thực hành Cả lớp làm cho thầy một cái bảng là thời khóa biểu của các em Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu Rồi ờ, giờ học của môn nào học nào Bảng thời khóa biểu cá nhân Trang trí cho thầy cái header cho nó đẹp nhá Tức là cái dòng đầu tiên đấy Đấy rồi bây giờ cả lớp tự làm đi thầy không biết thầy khóa biểu các em đâu nhưng các em phải tự làm bài tập thực hành mỗi bạn soạn thảo cho thầy thời khóa biểu cá nhân bạn nào không nhớ giờ lên lớp thì bạn có thể ờ, làm cái thời khóa biểu ăn ngủ chơi Đấy, giờ nào đi chơi giờ nào ăn giờ nào đi học học hết phần bàn thì thầy chuyển sang phần chèn ảnh hết chèn ảnh thì chúng ta chuyển sang chèn hình để cho hết cái ngày hôm nay đi làm qua cái thầy nhá em là người có biểu cá nhân thầy ghi cái bài bảng này vào nhá để về để lát nữa